giờ tôi sẽ vào lại từ game này và các bạn hãy đợi tôi một xíu tôi đi lấy nước định ừ. thumbnail cái này chơi Bobby play thêm cho nên rồi nhá ok tôi sẽ play nè tôi đang like mọi người vô coi ủng hộ tôi đi à tôi quên để cái link donate vô nhờ Bobby Playtime giờ này có nhiều hay lắm Cái này thì tôi phải mua bằng tiền nha mọi người Các bạn có thể tả APK cũng được Nhưng tôi không thích tả APK Đây, đồ này tôi thấy rồi xíu nhá xem rồi nè vô coi đi mọi người New game luôn đi oh, Trước đây là game trẻ con lắm mà You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Uh. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... You. Yes? là cái bông tai sao nữa Find the flower, tìm bông hoa hả? Ôi cái bông hoa thì đi tìm dễ. Tiếp tục. Copy playtime Trời ơi xem giúp tôi đi Đang lát dinh mọi người đợi một tí nha Rồi lọc nha Nhanh nhanh lên Lâu quá các bạn ạ Thề luôn vô game à Phải đời Rồi ok Quay quay từ từ từ từ bật setting lên cái Ờ uh, Default Tắt cái này đi Bật cái này lên Kéo cái này lên Giảm cái này xuống một xíu Ừ rồi Mình nghĩ vậy là giảm lát được rồi đó mọi người Wow Mượt chưa kịp giờ làm gì nữa ở đây nó không cho mở ấy ở đây có cái pc nè mọi người bưng về chơi poppy playtime trên pc đây có cái gì đây ơ ừ, lụm đây nè ở đây cũng có một cái màu xanh giống như băng Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. oh, ông nói như thế nào mọi người dịch ra nha. Tôi thì tôi không biết rồi. Rồi, đại loại gì đó mọi người thấy không? Đấy chỉ là một cái manh mối nhỏ thôi chứ thật ra không có giúp gì cho game. Welcome. Rồi bây giờ trong này làm gì? Ờ... Uh, Giờ trong này làm gì ta Mọi người vô đây coi rồi bày giúp tôi coi Ồ, ở đây có cái gì đó Ở đây Ở đây khóa rồi mọi người Cái này là gì Xanh dương đỏ Mình phải tìm mật mã mà mật mã đâu Mật mã đâu Ở dưới này hả Vàng đỏ Xanh Vàng đỏ xanh vàng đỏ xanh à, không được nó không đủ và nếu mình thêm một số nó là sai uhm, ở đâu ta trong này có không không có ở đâu ta ấy ở đâu ấy bên này có phòng nè qua đây thử uh Ờ, bây giờ mật mã đâu ta Anh em coi lên sim chị giúp tôi với Mã đâu Hớt ghi đây Ở à, đây có từ hớt ghi này Đây là cái con Candy Cat Con này là Con này là Boogie thôi Nhưng mà tôi cần mật mã Dạ Ô con tàu này Tôi nghi con tàu này là mật mã Xanh Đỏ Xanh Đỏ đỏ đỏ Xanh đỏ đỏ đỏ Khoan từ từ từ Xanh hồng vàng đỏ ô, Tự tự có lại đâu Cái cái này là mật mã mọi người Xanh hồng vàng đỏ Xanh hồng vàng đỏ Đúng không đúng không Hồng ờ, xanh hồng vàng đỏ chuẩn xác luôn anh em thấy tôi thông minh không ở đây là cái con gì đây ui lại lụm nè rồi có cái poster này Poppy One Two play Playtime À đây là con Poppy nè mọi người Tôi lượm được một cái địa mọi người Mà tôi thấy có một cuộn băng Tôi nghĩ là mình sẽ coi để tôi một xíu dạ ờ dẫn vô đây đúng không ta u đúng rồi đúng rồi đúng rồi từ từ từ từ mà nhỏ mà nhỏ lại Wow các bạn ơi Hay ghê chưa Này tôi làm việc bận nha Ui cái crop bánh này này có hết rồi mọi người hay vậy Nhưng mà đừng có kéo cái đầu người ra là được rồi Đúng không Kiểu vậy Thử xem Chu cha Chu cha Để tôi thử kéo nha Ủa Ui Ui Tôi là Superman rồi mọi người À không tôi là có sức mạnh này Rồi bây giờ làm gì nữa gì? Hồi nãy hình như mình thấy ở ngoài này có cái tay đúng không ta Nhưng mà này thử Đúng luôn Wow We'll be right back hả? We'll be right back Weeby ra bắt nó nói mình là nó nói mình là sẽ quay lại ngay bây giờ tôi phải đợi nó sẽ quay lại ngay u uh. uh. Thật là đặng oh, Hello Husky Đây là Husky mọi người cái con tí nữa Tôi nghĩ là con này Cao như vậy tí nữa nó sẽ đuổi tôi chắc luôn Đặt tay cái coi Ok à. Ờ. Đây con này hơi bí ẩn nha tôi kéo được cái này đi không cái gì chả kéo được không nhưng mà tôi nghĩ là gì kéo được á chắc chắn là phải kéo được thì tôi sẽ tự đẩy á ê tôi có cái gì nó cứng cứng trong người sao mà đẩy cái nó mạnh cái dưới trời mạnh kinh luôn á y thề luôn testing innovation phòng này chưa vào được tiếp theo cafeteria phòng cà phê nè mọi người tôi sẽ không thể thấy nhân vật của mình được nhỉ ở đây có bàn tay tôi nghĩ bấm vô đúng luôn wow nói điện tới đây mở ra hả chưa mở được mở ra đây Wow, thật là hay ho Vậy Đó Xong mình sẽ mở phòng này Đó, đúng luôn Vô đây Ô, ở đây là một cái phòng nữa điện này Pop you want to play Thuốc phiện Có cần phải mạnh gì không Wow Wow Ô, cái tay tôi nó kéo dài dữ vậy Wow Ồ, nói đúng không? Nói điện đúng không? Nói điện đúng không? Uhm. Ờ, nói vào đây Đúng không? Đúng luôn Thông minh Đúng dừng khoảng chừng là hai giây nha tôi nhớ hồi nãy có cái con gì nó ở đây mà ta cái đói bụng quá nó đi ăn cơm rồi mọi người chắc mình nhìn lầm thôi chứ không có con nào đâu cái này là gì đấy hứa ghi quốc ghi một ngày chín trăm tám mươi bốn Bùi nhạc nghe hay đó Ở đây nó cần thêm một cánh tay nữa Hết rồi, có 15 giây à Bây giờ tôi sẽ mở cái này đúng không? Đúng luôn Thông minh dữ trời Welcome Mất ở friend Tạo ra một người đàn Candy Cat nè Zoom X ngon Candy Cat Mèo kẹo Ui Từ đâu? tươi vì thấy cánh tay màu xanh xanh có cái đó có cái bàn tay nó màu xanh với cái tay là màu vàng nữa nha ơi có khi nào là nó không ta ừ, chắc không phải đâu mình nhìn thôi welcome gì mà xa dữ vậy cái gì vậy cô tôi đóng hả nó sẽ quay lại lát ngay cái này hoài ta Chờ cái này lâu quá Mất hết cả thanh xuân hòm ui dồi hết hồn á ui giờ chúng ta sẽ đi đâu đây đây là con hức ghi phiên bản thời điện nha mọi người Anh đi vô đây hả u u hay dữ u hay dữ cửa cửa cửa này hai lần được nè đó mọi người hay chưa ui rồi này ở đây có một cái cuộn băng nhưng mà làm gì có cái cục cục băng nào ở đây ta đây là cái con Ugi này gì đây Ugi Pop đi gì nè nhìn nhìn nhìn ghê quá thôi thôi thôi đi đi đi đi ờ bây giờ sao cho đỡ lắc xong từ từ ồn ồn cái này thì lại ồn nó mình tắt luôn đó ok rồi dạ, ở đây có một cái màu này này lấy tiếp theo là tôi sẽ ơ ờ, ở đây có một cái cục thứ hai là cục binh này ồ oh, cục binh này để làm gì trên kia là bàn tay còn lại là một người bàn tay màu đỏ là ở đâu người ta ôi trên này ở trên này ừ. game này dễ thế nhờ này có ấy có cái cuộn băng kìa lấy lấy lấy lấy ơi có cái màu xanh nữa nè cái này là màu xanh đúng không ta rồi ok lấy cái cuộn băng đó rồi bây giờ làm sao để tôi lên đây ông mẹ nhảy lên nè à? nhảy không được ơ cái gì đây ui rồi tôi thông minh chưa tôi thông minh chưa giờ bây giờ chúng ta sẽ gắn cuộn băng vào đây để coi Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Uh, oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but... Uh, just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it because we can't find stupid hockey boxes. Rich. Yeah. Oh, you're right. You're right. It's it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is is that even a word? Habitable. Oh, yeah. nó chỉ cho thêm manh mối thôi ờ mọi người đợi xíu nha Hồi nãy tôi vừa có một pha game nhẹ mọi người tập gạt Chết rồi Nó đang vào lại game Hồi nãy tôi đã có minh mối rồi mọi người nhưng mà cái manh mối đó chả giúp chúng ta tìm được cái gì hết chúng nó chỉ cho chúng ta cái manh mối đó để chúng ta biết thôi chả làm được cái gì tôi nghĩ là vậy không thể nào được nhỉ Tôi không thấy luôn á Nó không vào được em luôn này Nó cứ bị đơ một chỗ Rồi ok Cuối cùng thì tôi đã vào lại được em, Tôi vào được em rồi Giờ tiếp tục thôi nhé Ủa tôi phải lụm lại mọi người Chán thiệt à, bây giờ thì à, trong này có cái cục hồi nãy tôi coi rồi nè nhưng mà thôi bây giờ chắc tôi không coi nữa đâu tự nhiên bây giờ nó phát lại ở đây nè bum này tôi thấy một cái ở đây nè đó đúng luôn màu đỏ rồi bây giờ tôi sẽ làm gì kéo cái này ra ra rồi ok u uh, hay vậy bàn tay lợi hại và rồi. bây giờ tôi sẽ khen không thiếu cái rồi à, mọi người cái gì vậy vừa thấy nó mở nha xong rồi tự nhiên nó đóng một cái chưa hiểu nha kệ đi không quan tâm đâu rồi ơ ờ. Đâu rồi? cần màu đỏ ở à, màu vàng màu vàng ở đâu các bạn không có alo màu vàng đâu rồi tìm được nha tôi có một cách này nọ nữa tôi có thấy cái em bật cái này lên là nó phát sáng rồi bật coi nha để coi nó check định nó ở đâu à vừa úi ồ nó trên này luôn á Rồi gắn vào đây đúng không ta Đúng luôn Ui nó chạy cái máy gì được Ghê chưa ghê chưa Tôi là tò mò là ra liền à Thông minh Vừa cái con búp bê này Ủa cái gì đấy Bàn tay màu đỏ Full rồi yes Yes gắn vào đây này, gắn vào đây này, dạ đúng chưa đúng chưa ai thông minh bằng tôi ơi ai thông minh bằng tôi ai à, chưa có đứa nào thông minh bằng tôi cái này tự khen chính bản thân mình luôn á ok wow đi vào đúng không đó ở đây là mình sẽ đi xuống đúng không ui u vào không tiếp tục ờ từ từ không từ từ bình tĩnh bình tĩnh từ từ cái này bây giờ làm gì đây cái gì đây ui lên đây không được cái gì đây đồ để sau này tôi thấy có một cái đồ điện của nó này kéo qua đúng không bùm cái này đúng không sao mà kéo qua đây đúng không từ từ mày mò là ra từ từ từ từ à, không được cái này thì lại hết đường rồi à, mình thấy cái này lên được nè à, à nối này xong rồi mình nối vào đây đúng không ta được nối được nhưng mà nhưng mà không vô điện sao ta giờ làm sao không có cái gì nó phải vô điện ở đây nè giờ sao nhỉ Để tôi xíu nha sau này giờ tôi đã tìm hiểu được rồi ở đây có một cái trụ đúng không kéo xuống đây nha đi qua đây nè, rồi đi qua đây đó kéo đợi ai thông minh bằng tôi lại chúng ta phải chờ đợi cái này chờ đợi là hạnh phúc với mọi người nếu mình nghĩ là chờ đợi là hạnh phúc ừ. đúng không? cái game này cũng khó lắm rồi bây giờ đường băng này nó đang dẫn chúng ta đi đâu đây đi đâu vậy ui nó thọt lại nữa ui lát giờ sao kéo cái này xuống hả không được kéo cái này không được ở đây có cái cầu thang này đi lên được rồi ui ở đây có một cái băng ghi màu hồng ở bên kia có một băng ghi màu hồng luôn dầu qua sao ở đây có một cái kéo này đúng không kéo này đúng luôn ở đây có phần nối điện nè mọi người từ từ bây giờ mình sẽ lấy cái cuộn băng này xong mình nghe trước đã rồi bây giờ mình sẽ để ở đây nha So, Stella, What made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult, but your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? Alright, I think we're getting a little <laughs> off track. Ồ Xong rồi Đó là một cụ nhân viên mới rồi ta Stella Mình giờ đến cái này Đó Nhầm từ từ từ từ Ở đây bây giờ mình qua kiểu gì Làm giống hồi nãy à Kéo cái này qua rồi ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi cảm ơn nha Ui hay hết Tôi sẽ tự mày mò Mày hãy tự mày mò đi chiếc à Ồ Rồi sao nữa Đây có cái này nè Giờ phải làm sao làm sao để nối đây ồ ồ ồ tôi là tìm được mày mò thêm một thứ mới nữa rồi game này nó cho chúng ta phiêu lưu với chúng ta phải tự giải đố với kinh dị nữa rồi đây là chúng ta xin nối đúng không trời giờ nhảy xuống chết sao ta ui à chúng ta không có chết chúng ta chỉ bị choáng thôi power on ok xong sao nữa ui cái này hả ui đúng rồi chơi cái này chơi cái này chơi cái này ui wow tôi đã tìm hiểu được nguyên lý mới rồi là hay ho mọi người Tự mày mò luôn Rồi ờ, từ cái game này tôi không biết chơi Tôi đang tìm cách thì nó lên 1080 mà không được mọi người Tôi nghĩ tôi sẽ re-up lại cái cái livestream này nha mọi người Mình sẽ để full HD luôn mình phải lấy con này đúng không sao con này nhìn giống ong thế nhở cũng như là nhìn giống mèo nữa tôi sẽ đặt tên nó là mèo ong bây giờ sao đúng ở đây đúng không ù đúng rồi đúng rồi đúng hai hai lại nữa sao ai vậy để dạ, coi có comment chưa vinh vâng, chưa có comment vào giờ này tôi lại hơi muộn luôn ta muộn rồi tôi lại muộn ui hoài ta lâu dữ ta ok từ người ta cái một cái gì đấy ui ui nó đang đứng đợi tôi kìa mọi người đúng không ui ui ui cái gì vậy cái gì vậy giờ chạy đi đâu giờ chạy đi đâu cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy khóa khóa rồi giờ chạy đi đâu ơi bên kia kìa bên kia kìa bên kia kìa bên này bên này bên bên này mở bên này mở bên này mở đúng không rồi ờ, ok đúng rồi đúng rồi đúng rồi mà đi đúng hướng rồi rồi bây giờ chạy tiếp chạy lên tường sắt đừng được theo tao ơi chạy đó lát lát lát lát lát lát ui ui ui Trời kìa, trời kìa, trời kìa, cái gì vậy, cái gì vậy? chạy chạy chạy lắm rồi ui ơi đây có nổ u đi qua đây đi qua đây ui cái gì vậy